nói đi đi đi đi chút qua đó đây đây đây quan kia kìa quan kia kìa quá trời kìa rồi vô kia vô lồng đèn kìa rồi đi đây quay quay con nè Thank you.